you xa là thế Đi xa rồi biết đâu mà về muộn Khói, thuốc trên bàn cũng dầm buông mưa Kia, nặng hẹn nên đặt chút dầm xuống rượu Nào, chạy nhạc đi sâu phải lần uống vào Thì anh đang quên anh mê lòng đau Người ta hỏi nỗi buồn kia thì có màu gì dạ, dạ, là màu của giọt nước mắt Trước khi mà mình kịp lâu đi Là màu kỷ niệm thật đẹp Trước khi em thấy thật xấu xí Và là căn phòng chật hẹp Với chuyện cũ chất đầy vá lý Là nơi chứa đầy niềm đau Nhưng mà sao em chọn tìm nó Là nơi chỉ có hai màu Từ khi nỗi nhớ chất đầy tim nhau Là nơi anh tìm và em Như thói quen từ trong tiềm thức Là khi tất cả quan tâm dành cho đối phương Đều thành phiền phức Và cơn ác mộng trở thành hiện thực có nghĩ cách để làm được trôi khi đều tàn những tính toán lộng lờ nhau thôi có cơ hội ai lại đi nhận lỗi thà bị thằng bỏ với chính bản ngã thật sự của anh hơn là được yêu thương với thứ mà anh không muốn trở thành anh không thể tốt với em như là điều em mong có từ người khác nên phần lớn những việc anh cố với em nó chỉ là quá mất thời gian được ta ngồi nhận rằng gắn bó nhưng ngày bước song song Em luôn có lý do để cho đi Còn anh thì quen làm không công Em từng nghĩ anh yêu em rất nhiều Nhưng mỗi nương chiều cũng làm không xong Thì có lẽ anh cũng chẳng còn gì Để mà em phải trông mong Và tự mình vẫn luôn vội vàng Thay vì cứ thử thông dong Anh biết mình còn mù quán Nên từng muốn trời cao động lòng Ừ thì thêm một lần nữa Yêu một người cũng làm không xong Anh vốn là thằng ích kỷ yếu đuối mới để vội vàng Thay vì cứ thử thông dong Anh biết mình còn một quán Nên từng muốn chạy cao đồng lòng Ừ thì thêm một lần nữa Yêu một người cũng làm không xong Anh vốn là thằng ích kỷ yếu đuối Mới để cơn đau thầm hầm Em nghỉ dấu nước mắt Gương cười trên môi Người có sống đến ngày nào phải phai